Chạy trước đi Chạy đi Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Đi đi Đi đi Wayu Chúng tôi không muốn coi cậu là kẻ thù Hãy để ta loại bỏ con yêu tinh đấy Và con của nó Rồi ngươi sẽ được an toàn Ta đã không còn là một tu sĩ Nên không cần xem ta cùng loài Vợ con của ta Nếu ai có ý định làm hại Thì phải bước qua xác ta trước đợi tao đã bảo tên xấu xa này đã bị ác quỷ che mắt hãy giết nó đi pha hu trước khi nó gây thêm nhiều tội ác các người hãy mau rời khỏi đây Anh là một người dân nội thành đúng không Không biết ở đây chỉ toàn yêu tinh hay sao กูรอมึง Tao đã đợi mày lâu rồi มึงนี่เหลือ Mày chính Hãy trả lời tao một câu hỏi Rồi tao sẽ cho mày cơ hội Tao được nghe rằng Tụi ác quỷ đang nhốt một tiên nữ nó ở đâu Ngươi đang đi tìm tiên nữ à Ngươi định dùng tiên nữ để làm gì Tao hỏi mày Không phải để mày hỏi lại tao Tao Mày là ai Sao dám cả gan tới nơi này Tao tên là Phay Tôi tới để lấy tiên nữ Tiên nữ là vật báo của ác quỷ bóng tối Mày không phải ác quỷ Thì lấy đi làm gì Để cơ hội sau ta cùng đàm đạo với nhau Nhưng hôm nay Hãy trao tiên nữ cho tao trước Tao không thể trao nó cho mày Vậy thì Bà là tiên nữ đúng không? Đúng Tao là tiên nữ Có vấn đề gì sao? Chừng này tuổi mà dám gọi tao là bà Phim được chiếu thuyết minh tại tv 2 org Hãy để tôi chứng minh cho cô thấy Đề Lan Chan này Có thể khiến cô hạnh phúc như thế nào Vay à Ta dạy con cách dùng kiếm Không phải để con dương que đuổi mũi như vậy đâu Vì bố toàn cho con dùng que Nếu có kiếm thật thì hãy cho con một thanh Để con tập với cái que này Thì sao con có thể giỏi được như bố chứ Thằng nhóc này giỏi ngụy biện đi Vì giới yêu tinh Vẫn còn cái tốt tồn tại Thêm một chuyện nữa Hố quỷ mà ngươi đang tới Chính là điểm kết nối trái đất Thiên đường và hỏa ngục Hãy thận trọng với quái vật nơi đấy Ngươi đi được rồi Thời gian không còn nhiều nữa đâu Ta không thể ngờ là có người đã diệt tên quái vật đấy thay ta Ông là yêu tinh à Hay ông là tu sĩ Ta là người tới đây để giải thoát Chơi đã đủ vui chứ vậy